quan âm tôn kính sen ngát hương tỏa lòng từ bi cho chúng con duyên lành nhìn bầu trời bao la khói hương ấm lòng chúng sinh phật trên cao sáng soi từ là từ tâm phật xin được chắp tay nguyện cầu mẹ quan âm tôn kính sen ngát hương tỏa lòng từ bi cho chúng con duyên lành nhìn bầu trời bao la khói hương ấm lòng chúng sinh